Cậu không được mời đến nhỉ Nếu Kageyama không làm chuyện hay Thì tôi chẳng thấy cậu có giá trị gì hết Đó là số 10 của đội Karasuno Cậu đang làm gì vậy? Đón xem Vua Bóng Truyền phần 4 trên kênh Animax